nó còn có chừng 5 triệu rồi Đục má Đây là Jackal, Jackal spot cho gái nè Jackal spot cho gái nè Chạy rồi, chạy rồi Quán cam à Nó ở đâu vậy? Bên ngoài, bên ngoài Đục má như đánh trôn Trên đầu mẹ Nó vô, nó vô trên đầu mẹ Jackal yếu lắm rồi, mẹ quá trời Xuống, xuống em Nice má dắt cò còn có 500 giọt nó luôn nó luôn nó đứng này luôn nó đứng bên phải mày á phải phải phải phải security objective nó vô tới objective rồi security security security phải chắc luôn phải chắc luôn phải phải phải giữ máu đi hiếu giữ máu đi hiếu nó chết trước á nó chết trước á đủ quá giữ máu đừng, đi đừng đừng có buông bất cứ ừ. một cái tay nào ra ừ nó nó nó, nó... Nó, cái vòng tròn cái vòng tròn nó chạy lẹ hơn tao qua à, vòng tròn nó ừ, chạy ừ vòng rồi vòng nó nó nó không có không có giữ máu đâu vòng tròn nó chạy lẹ hơn mẹ đây là cái trận bừa đời nhưng mà tao từng thấy luôn á có ai làm gì kìa có có trận bữa với anh từ thấy luôn á từ lúc anh chơi game này tới giờ chết rồi anh tao buông ra nè tao buông ra nè trận bữa với mạnh từ thấy luôn là con tiên luôn á rồi le quá luôn người tàu luôn tàu hủ nói tiếng tàu anh luôn nhìn mẹ chất phải luôn tàu hủ đá <laughs> nhớ đi hướng này lên nè Lát một viên nữa đẹp vãi lồn luôn quá Phải canh thẳng cái đầu luôn à, Lát sung vãi đái luôn Nó vô cổng sau á, đường sau hả? Không, nó vô chỗ cho em á Đu vậy à, Mấy em này giết hai thằng luôn rồi Chút đu gì đu đu đu là đu đu đu đu hết hồn đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu ồ ghê vậy bộ cho nóc nhà nha cho nóc nhà cho ông thông á không xử mẹ luôn rồi Khó chứ. Uh, cái gì Càng, gọi là em không bắn được ai vậy? No. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ủa sao bé cây này luôn vậy? Oh, I think they already leaves or something. I think so. Ủa má, lộn mới ra đầu tàu hướng nào à? à đầu đầu cái đầu máy bay á đầu máy bay rồi ừ. em đang gần đó nè rồi lưới văn rồi nói chuyện về văn đi mẹ em bị ấy rồi em bị, em bị chắc cồ ấy rồi bạn ơi chạy đi em chạy chạy đừng để thấy dấu chân không mà ông bỏ không lên ông bà nó nó chắc được tôi rồi nó chắc được tôi rồi Địt mẹ mày Ra đây mày ra đây Xuống nè xuống nè xuống nè xuống nè Tục quá Left the game Interrogation, interrogation Okay, thank you Mẹ mày Twitch à, ngon, ngon, nói em đang chạy mà mà nó mà nó bắn em ba sợ vậy luôn thôi mày bắn nó kịp thằng à, thằng é đây nè thằng é này nè hai thằng luôn chắc cọ đây luôn nè anh ơi à không phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu luôn phiêu gục rồi phiêu gục rồi phiêu gục rồi Nice. hết nice. sợ vậy luôn lòng ngu <laughs> lúc đầu cũng chạy ra von kêu kiểu chị bắn tưởng bắn kinh lắm ba ơi xuống rồi xuống rồi khớ rồi á rồi át át át át Hello. Hai thằng, hai thằng, hai Này, này nó chết bữa quá, chết, chết Vô đi đâu à đi đâu, cửa sổ, cửa sổ trong nhà á, đơn vị đúng không? Hai thằng, hai thằng, hai thằng máy trong phòng đi nghĩa ơi chỗ uh, ờ, trường sai nghĩa ơi đi rồi đi rồi thấy rồi nãy tao bắn hụt hai đứa ý là bắn dính rồi nhưng mà nó đông quá chưa nhắc tao ba tôi vừa mới thấy cái đầu biết rồi thấy cái đầu nó rồi thấy cái đầu nó rồi nhưng mà tôi đang quanh ta thấy đầu nó rồi vấn đề là tôi cố tình tao né nó này nè đó còn thằng nữa còn còn còn còn cái bị tảo trong nhà này. cái tảo đó rồi ta rồi xong rồi hết chơi thôi kiểu nào nó phải xuống sai chứ đâu đây nè nghe tiếng đâu đây nè phải thằng bèo đâu phải thằng bèo đại khái bên bển nó bèo canh bển đi phải không mà kiểu nào nó cũng phải đi xuống à cứ canh đi rồi sao chết vô em vô em nó đóng nhà lại nó lên nhà lại đó phải bên ờ, bên bên kia kìa đó hồng bên chỗ cái exit á cái bên chỗ exit á ê, ê tao chuẩn bị có một đứa cho mày cai hảo nè hiếu ồ đúng tao lỡ bắn nó chết chết mẹ luôn à. sorry sorry sorry đâu má bèo đạnh quá đéo biết làm gì con đam nhiều quá nó chết mẹ luôn con nó còn gì à? phiêu phiêu lỡ bắn lỡ tay bắn quá đà nhấp nhấp nhấp tao ta tính nhấp từ từ rồi ba mà nó hiểu sao nhấp phát chết luôn được quá <laughs> xuống em xuống tiếp em nhảy vô đi nhảy vô anh anh, anh sẽ đợi chú nhảy vô nhưng mà đừng chết gì hiếu nhảy vô đi em nhảy vô đi em vô em vô đừng có nhìn nữa anh không có nhìn mày đâu vô đi vô đi coi chừng trên đầu nha nha nha nó đóng nhà lại mày lộn nhát phải luôn ơi nhưng mà thôi chắc bây giờ nó canh mông a là dừng lên đi hiếu ơi lên đi hiếu ơi tụi tụi tụi nó chơi này hiếu ơi bỏ xa xa quá đó à đó đủ nó đi xuống hầm mà thấy hơi sai rồi đó đâu đâu vậy đâu à, à à ở đâu vậy đâu vậy ai gì hả bom bom a bom a bom a một đứa trong sai một đứa trong sai rồi à đó đó đó đang quá bên kia kìa nghĩa bên trái luôn bên cùng luôn bên trong cùng luôn á đúng á hả biết rồi em biết rồi đâu cần băng kia đâu băng kia nó lết lết lết này nó lết lết rồi không không có quả limo ở dưới kìa không cái đó bẫy mình mà bảy lấy mó ba lấy mó ba lấy mó ba ôi à bảy của ông cấp can mà anh thấy bảy cấp can mà không nội đâu chứ nếu mà bảy của nó là anh chết nãy giờ rồi chỗ nào ngay đây cũng có nữa ngay như thế nào cũng có phiêu anh nghi nghi mà xuống đây em đi mẹ có thằng ở đây à? đục má áp con áp nó biết ghê lắm mình em phải quỳ xuống bắn luôn mà quỳ bắn xuống người một nó mới nó mới biết anh là biết hụt là anh đâu mất cái nào anh bắn nó còn chút xíu à đù hả mày đù mà như vậy hình như em biết thằng khác anh bắn thằng khác sao tại anh chưa được kêu ship đâu em bắn em bắn áp nè ừ tại hình nên đã có thằng nào đu dây chỗ này nè anh bắn nó mất máu rồi nhưng mà nó nó chưa chết đúng nhìn nhìn xuyên lỗ con nó đục má đây, đây, ở đây, lên, ở đây, lên, lên, lên, lên, lên đi, lên đi à, Tiên tính kêu em dụ nó vô Ivana Rồi, biết rồi, biết rồi, cộng chín cộng chín Hiếu ơi Ờ, có hàng trên này nữa, có thằng trên này nữa Ivana đâu vậy? Nè, nè, nó mới xóa đó, mới xóa đó ừ. Có hàng ở đây nữa lạnh vậy cơ lời má ngay chỗ đó anh anh mà táp một cái là ngay, ngay đầu dính nhẹ đỡ phải chạy ra bắn rồi Swift DG 20 258 Q. Swift là giờ thuộc dòng ờ, chuyên chơi game rồi, Swift trước giờ ờ, trăm, trăm ờ, 100 tám chục luôn á. 240 HZ, con mới này 240. Ừ tại vì tôi nhớ à, cái con ờ, cũ của nó đã lên tới 180 à, rồi, à, lên 180 ừ, rồi. Xin sinh. Ừ mày nhắc tới Swift, tại mày không nói chứ cái dòng Swift là dòng trước giờ là hiện tại đang là mạnh nhất hiện nay mà nó sẽ cao như hiện nay hôm bữa cái dòng cuối cùng là tôi coi là đủ nó cũng đủ má hai trăm ờ, trăm trăm tám mươi set rồi trời trăm tám trăm tám tám trăm tám phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu đâu phiêu đâu spot đó spot nguyên cục đỏ lộn đó phiêu phiêu phiêu các bạn đã biết hết chỗ chưa Ủa, cảm ơn hiếu nha nghĩa vừa mới làm một pha xuyên xuyên xuyên kia má át không kịp thở luôn đây nè đây nè đây nè ngoài này nè ngoài này nè tục má. đang sợ tuyết ở ngoài chỗ cửa dưới nha chỗ gần cái cửa hầm á <laughs> chỉ cần một pha của hiếu thôi là má mọi chuyện thay đổi liền That's not how my story goes Every time I've let you in You've let me down <clears throat> Đúng rồi Vô nè, đang bò bò bò bò này nè Nóc nhà, nóc nhà, lên nóc nhà rồi Ừ, để em chạy qua đây á Bay bay qua tôi qua đó nè Ơi, đục cửa kìa, đục cửa kìa Ê, nghe tiếng đục á? Có ai cầm đó không vậy? Đục mẹ Đếp vào game luôn Kìa, kêu kìa Ở đâu vậy? Thì bà đang như đây nè Lên lầu 3, khu A Khu A nè, nó đang nhìn thằng Công nè Thì bà này, bà này Em chết rồi Op 4, last stop standing Vâng không? Ờ, lên luôn nghĩa rồi lên luôn nghĩa rồi Đây là, đây là trong sai, trong sai vậy, trong sai vậy, trong sai vậy Nó còn có 10 dầu à, còn 10 dầu à phương nào, phương nào À, bom, bom, à không không bơm a bơm a bơm a bơm a ngay cái chỗ mà phòng uh, server á ngay nguyên cái khúc mà bàn vi tính á chưa cái mấy cái cái chỗ vòm á cái chỗ vòm á cái chỗ vòm á bên trái mày nữa đó đó ở ừ, đó khúc đó đó coi dùm cái kính nha, coi dùm kiếm Mira hại người nha Đó, đó, đó, kìa, đó, kìa Đó, đó Tại sao bắn còn 10 dầu à, mày, mày, mày bắn một viên nhẹ vô rồi chết rồi ờ, sb là xà đúng không? Ừ. That's not how my story goes Every time I've let you in You've let me down And the people who say that it's magical No, that's just how this story goes Tell me